à, ok chưa ok anh em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè em ơi Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ này. ở video này thì Khải đăng live trực tiếp nhưng mà Khải sẽ vẫn ờ, quay lại một video nho nhỏ để up lại cho anh em trên kênh gì anh em nào hôm nay chưa xem được thì có thể xem lại video nhỏ trên kênh nha nè và lần này thì cũng là lần sang lệnh bài bình thường nè như mọi hôm thôi cứng tuần thì Khải làm một rương hoặc là hai chục ba chục con cho anh em đánh xem đánh đỡ quyền nè trung tâm này thì uh, uh, bắt này thì bắt 30 uh, 35 rồi chung là có đã xuất hiện bắt 33 34 rồi nhưng mà khả đang lên lịch nó ra từ từ từ từ nè còn lần này sẽ là lần à, lên bài bot bắt 35 anh em có thể xem uh, uh, cái đường link thì có thể biết là hôm nay thì uh, bắt đầu lên bài 35 cứ tiếp tục thì cứ một tuần khai sẽ ra một video sang bot lên bài anh em xem nha lần này lần 35 rồi anh em xem ủng hộ một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em đó hiện tại khả đang chuẩn bị 5 con boss uh, 34 và gần 20 con bot xanh đó vậy thôi giao dịch là quýnh 30 tơ trước nè 30 tơ quýnh chắc khoảng tầm 10 à, phút xong năm con á 5 phút 5 phút hơn bỏ qua cho ông Thúy Yên tí nữa thả bot rồi ok em bây giờ Khải à, đưa các tọt, tất cả các ạc vô vị trí của em ơi vô vị trí đâu đó thả bot này Thúy Yên vô góc trước ạ rồi Thúy Yên nè tiếp tục nè năm động này nghe mây rồi hôm nay năm động cái không có bùa không bùa âm không banh đánh chắc hơi lâu quá nè không bùa đâm không banh nhưng mà không sao cỡ à. hưng ơi ơi hưng ơi alo dạ, dạ, dạ. em em có một năm độc bùa nào không em có có một con cầm cầm năm độc bùa lên nghe mây phụ anh á okay. ừ con năm độc anh nó chuyên gì đau á nên là không có bùa cầm em được bồ đó này lên đây anh cần bùa à, anh cần em cừu sắc em mây rồi cứ auto bùa tất cả bùa trong thiên à này là được cậu giang ném khác ông ơi đứng chết ông ơi rồi đứng đứng trên đoạn tính tôi này rồi đứng im đây đứng im đứng chơi này rồi đi lung tung chết đấy tách theo sau một con người mình nữa theo sau được hay vậy ta á à, auto áo rồi không không có theo sau nó không theo được á à, đầu hay nhờ rồi chắc sẽ đúp lại anh em ơi rớt hết vị trí rồi dẫn năm độc lên em ơi đây đang rồi hai mươi à, chỗ này khả sẽ thả nem con nha nè này khả sẽ thả nem con boss đấy rồi cho chờ người năm năm độc lên nữa chờ năm độc lên nữa rồi ok đầu tiên làm hai con trước đi nè mày, bùa đi anh đó vô bùa đúng rồi rồi vô bùa vô bùa vô bùa rồi đó hai con này thì đánh em vô làm gì vô làm gì con đụng em cái rầu luôn á rồi đừng đợi thôi nè một thí yên đánh hơi lâu một tí khả thẳng lúc hai con nè bó hiền gì thả đúng góc thả không đúng góc chết bây giờ hiền gì nói mà hiền rồi em đam đi hơn ơi đam phụ luôn đi được đấy khi nào anh bỏng ngừng là ngừng nha đứng phụ đừng trong giang nó đánh ra ngồi là chết đấy chết cả đám luôn ấy tắt mâm độc đánh vậy anh tắt mâm độc đánh không không anh phụ đam lên nhanh lắm em, cứ đừng cho nó đam nữa không bốn năm chục k cứ đám đi anh đứng góc này anh đam hai con siêu phẩm luôn nè, Con này nó cũng hình xui ra đồ nha nam, Rồi bảo là một tịch tại thì kinh nha nam, Không được kinh nghiệm Đứng chơi đi không được kinh nghiệm đâu Đứng chơi đi Ngồi chơi đi Ngồi, ngồi uống nước trà đi Bù tiếp đi em ơi Mới ờ, hai con Hả? Hả? Ờ, đâu, bữa không có. Ở xa nữa một kiếm gì. Ờ, trước Tết bây giờ. Bữa ờ, không không có thời gian Trong này nữa thôi cho sang buôn bán được ờ, Đúng rồi Đủ ra vô ra vô đâu có thời gian đâu Đang ở đang ngủ nha của anh À Đang đánh bắn bót. bán thì được nói chung bán thì kiếm tiền được nhưng mà điều vấn đề bán xong rồi bảo hành không được nó công khổ ra nên thôi nhậu hàng thứ tư luôn mà giờ quéo quẹo thì nghĩ nên thôi không bán đi chứ kiếm mấy thì có sao không có lo ờ. đam đi em ơi đam đi hơn đâu rồi thiếu đam em kìa cái con thì thấy gần chết à ờ cái xong ngừng đam đi ngừng đam đi ngừng đam đi con thì thấy gần chết cho nên em ngừng đam đến cánh ờ, mày bắn cho nó ạ à. một nãy tôi em làm nhiệm vụ giờ bữa nay rồi thôi ơi đang bắt đầu không làm giùm được đâu Nãy chưa xong đâu dùm gì Bốc thị chấm máu nha Bốc thị chấm máu nha Công việc chưa xong nên giùm nhúng giùm Sang ba cho con boss nữa đây mà dùm Chưa chưa đang đang đang anh em ơi Đang đang boss đang đang boss Xong kia chuẩn bị đánh Xong này còn uh, quốc thêm ba con nữa Tiền một thị trăm mấy lần Thị cháy chuẩn bị nhặt đồ anh Đâm đô này Để bắt tờ ngon bắt tờ chính nè, bắt tờ chính cho bỏ đồ nè chết mày nãy thằng chính quên quên cánh quá tưởng đâu rồi sao cờ mẹ gọi là mặt tịch gọi là một tật không à gọi là một tật ngon ăn tức là ăn bỏ là một tật tiền về tiền về rồi à, ra đây rồi ra đây coi được gì đây không đâu trời đâu con nghe mươi chạy đâu con nghe mươi đéo hiểu con nghe mươi cứ đi theo người ta thích auto mà cứ đi theo chịu luôn á tạo lụm là lấm rét anh không Mỗi lần một tình là lờ đầu, hai con là lờ đầu Mới một con à, còn con nữa Thì thả hai con quýnh ra, mỗi lần một tình là lờ đầu Ai biết, ai nói, ai đang nói vậy kìa, anh, kìa Rồi, còn nó em, chết còn nó em, xong xuống lối luôn nay mình về quê hả kìa Về quê rồi Xin lượng châm Đầu nãy thấy chụp à, hình được còn thiếu gì kìa Cái gì vậy? Chứ sao lại chết, ủa? chết hết rồi rất lụm dạng hai kìa ủa tại sao lại chết rồi? có làm gì đâu mà chết trời còn thì yên nó chạy ra anh mát cái auto không hiểu auto luôn nè không luôn nè không có đỡ theo sâu mà tự nhiên tiếp tục bộ làng em ơi bộ làng em ơi em ơi đây là bộ em lên rồi đấy lên chứ à nâng đang cành nó độc à vâng bó là vâng bó tôi bếp mà còn đéo phải chui dùng có một ạ à, đánh còn chui không nổi, người làm như siêu nhân quá rồi làm như cả ban nó đánh làm sao rồi còn người đâu cả ban này kéo cái này cả ban đứng im đánh một tí rồi tách cao tu đi em ơi đất em chịu tách cao tu đi có đánh đâu có đánh đâu đứng im nhiệt đồ đi đây tại vì kinh ngon lành cành đào mấy ba tiếng lạ hai ba thì kênh ok em làm tiền làm tiền làm tiền cho anh em nhạc cái nhạc đồ tại thì kinh hai cuốn một cuốn à còn cuốn bảy kinh nữa kìa còn Đâu, cuốn cuốn nhặt còn cuốn không còn cuốn nữa ừ. tao thấy một cuốn rồi ta à. hai cuốn đồ hai cuốn vãi luôn hai cuốn tại kinh em đồ hàng về hàng về còn phải nhẫn lên nhẫn ok nó ra bói rồi bói đồ nè hai cuốn tại kinh một năm một tịch còn ba con nữa nha anh em rác này rác này rác này rác này rác này rác này rác này sinh lực dòng cuối rác này rồi trời ơi ngon lành gần nào còn ba con nữa nha bằng nhựa vứt phi phong xanh ra đó âm lùm phi phong á quăng hết trong ấy rồi tiếp tục này thả bot tiếp tới anh lên thả bot con nam động lần lên ngon lành liền nè, mới hai con nè, không biết mấy con sâu sao nhưng mới hai con thấy ngon lành cành đào á và đồ à, con sâu này chưa kịp cắn may mắn luôn nè Chưa kịp cắn may mắn luôn Vãi nồi Không cần may mắn luôn Ghét khỏi không cần may mắn luôn em Cái này hên xui nhân phẩm anh em ơi May mắn như vậy tầm này Đúng rồi cái này sẵn Rồi thả boss này Con ba ba con cuối này Thả một lần ba con luôn này Chứ đâu phải xem một lần một con nào mà đánh ra đứng tăng Tăng chết luôn Con luôn mà tăng nội tôi Bùi em ơi Bùi mọc mọc nó mọc nó à, Thôi xong đừng, đừng động rồi, bồi em ơi. Cũng đem động mà chết là đúng mà. Đem động nó nó thả boss là nó chết mà. Tiếp tục. Đó, bạn còn tiếp theo. Bèo quả lòng là được. Ôi Hưng Hưng, đồ em chạy lung tung kìa. Bùa đen. Ủa, chút nó có quân là bài bóng xanh không cái? Có có có, hai chú con là bài bóng xanh. À, à đâu biết không coi hai con là bảo màu xanh cậu vàng là ai vậy cậu vàng ăn mới cho ban không bạn ông ông nghe nó nhờ khải ép đồ tiếp mà ờ đang ép đồ tiếp <clears throat> à, còn còn ông me long kia mua lại à hải g của ờ, ấy rồi ờ mà hải g là ngon mắt long tịch tại kinh mua lại hải g của to nói chung cứ chơi mà có anh em đầu tư vô ạc thế là được có người cầm mà chơi là sẽ ban sẽ khỏe bùa nè em em có cách anh cái bùa thời gian chúng đọc không hưng có bùa thời gian chúng đọc không có bùa đó đánh nó mới nhanh nữa má con nam đọc mình không bùa được phải cứu sát phải cứu sát mới bùa được à, mình cứu sát này cứu sát thì này nói rồi bình chìm nó, nó, nó không chìm nó thầy chìm nhau bốn vòng mới nó quấn gương cái bàn không đánh khá là nhanh luôn nè bùa nè bùa nè thời gian cũng động nè đó hưng cừu sát lại con à, nghe mây đi em ơi anh vừa anh cừu sát con kia anh, anh lấy thời gian chúng đọc cho nó rồi rồi ok bùa lại đi cừu sát lại đi rồi ok cái này tầm này không có đánh nè đứng nhìn nè không có đánh tầm này đứng bó đồ nè lắc lắc trời con gì hờ thố hờ mọc rồi con gì mà ta đánh ba con nhiều đá luôn hơn thấy không có một con gần chết ta con gì đây con gì gần chết đây con gì đây à có một con hờ mọc gần chết nha vọng bằng chất nha cho nó vô vài đam đao cho vài đao động cho vài đào động lên đầm. ui lên bốn mấy cả ảo nó chưởng nó mình kìa dính được đam ấy dính được đam ấy từ làm đam trưởng đi trưởng này đó ui dạ ấy dạ ấy dạ nó bầm xấu xấu ít nguyên thua bồ tiếp đi em bồ tiếp đi em đánh được đấy Đây, Ngừng đam Hưng ơi Hưng ơi Hưng ơi Ngừng đam này đỡ em đọc những thứ hình canh chưa Đúng rồi Ngừng đam nãy giờ Ok ok Anh kêu gần chạy nó gần chết lại bùa đây bùa đây bùa đây con này nem động phụ được không có nem động đâu mất máu rồi rồi lầm độ mười lầm độ đồ nem động anh em đồ nem động bữa trước đường môn dư ra này bước qua nem động nhật đô làm cũng hai vào long tịnh nữa lời luôn anh em lầm độ hai con mập chết này hai con mập chết này trên này lên lam tầm mấy chục k thôi có đường môn nữa mới nhanh minh nghiệt nhặt nguyễn ơi lượm lượm ôi con này biết rồi anh em không có gì luôn đồ này toàn đồ này toàn đồ xanh không cái này mà rút trang sức cấp 10 cũng ngon nè má to lôi 12 10 không lượm tiếp tục còn thứ hai chết chưa còn thứ hai chết chưa chết rồi anh chết rồi ồ còn thứ hai chết không có gì luôn nhỏ nha chắc lá của lẻ bao một chắc hẳn là bao còn thứ hai đây còn thứ hai không có gì luôn rồi quân con thì đổ đại máu à rồi thả cảnh ba hạ luôn kiếm cái nhận nó mới bắn không còn không lôi không một lỡ bao là hán nữa hai lỡ bao trời hai con này mít nữa mà hai con đầu tiên tiên về hai con này mít tiếp tục con cuối cùng quy tốc đại lực quy tốc lôi phẩm đúc này rồi hôm này xịn nha hôm này xịn không có gì nha ở à, chờ con cuối thôi chồng cuối cùng rồi nè buồn con cuối mà anh ơi hơn ơi rồi hai con vừa rồi không có gì đâu chỉ có ba túi là hám thôi mít hai con vừa rồi con cuối con này sao nó không xuống máu luôn lát à lát gì dạ, dạ lát gì hai cha hai chục k cho mấy mà lát không có em là anh đánh 17 k cho mấy một thí yên mà con này hai thí yên đánh mới được 80 k hai thí yên không có không có bùa âm khăn lo anh em không có bùa âm khăn lôi à đây cũng không có Ok Chuyển qua chỗ khác bên trên đó ok chưa một cái này có đường môn lên khứa cho nhanh đúng rồi đường môn khứa nhanh nữa sao đường môn đem độc đem độc là đâu đem độc đang chuyển đem độc đao đâu có bùa đâu chuyển độc đao đi lần đấu đâu có bùa đao quýt vô quýt vô nó vẫn lên mà quýt rồi quýt này là đeo trúng rồi chặt nghe trúng được tơ hầu ấy nghe trúng kim tơ hầu ấy quýt vô <laughs> không trúng nó trúng là đã, đã nổ rồi đã nổ đam cái này dúng, sâu hình rồi họ trưởng thì mày ra trưởng thì mày ra trúng trưởng trưởng đam một định này. đó trưởng đam một định mày ra trúng này đấy đeo trúng luôn đeo trúng được đeo làm đam luôn ông thiên gần cái kìa gì à ok không ngủ rồi nhân viên là miếng máu ạ à. cho em xin bệnh đi rồi ngủ tí nữa cái bóng xanh này xem bóng bóng đôi xem lên này lên này cô rồi là má dưới nó ồn quá <laughs> má dưới nó cũng sẵn bớt rồi nè nó sẵn à, bùa năm đầu ở đây cầm mấy lần có đường môn mà đánh nhanh Mỗi hôm có đường môn đánh được rẹt gặp gặp ông thịnh nói chuyện đường môn quấn chút xíu cái tụi con gái ông là top một nô một ốm <laughs> đánh mới chút xíu rồi kim solo ăn tí tí gì tí cô nương đồ đó đồ ăn tí cô nương bệnh luôn á chạy nó chạy chạy vô tiêu mặt ăn ban ừ. chiếc tím phun ốp sành á lên đau kìa ôi lên 50 k vừa rồi lên 50 k kìa bữa chị làm đào chị biết rồi nó bị chết anh ơi gì nó bị chết ok muốn trúng ngày mười bị trắng đen quá mà sao con Thi yên anh cũng gần chết kìa chết kìa chết Thi yên kìa nó đậu sân hay vậy nhưng nó bị lộn né đam kìa đứng lộn lộn vị trí em nó quýnh trúng em hay sao á đâu có trúng mày đâu sao nó lại bùm vô đó được hiểu không đó nó bùm vô kìa thấy chưa nó trúng một người nào đó đó nó mới bùm bùm xuyên vô chỗ em thôi chứ rồi vô góc đi ơi như chữ bùm là nó quýnh lọt qua góc luôn sao á <laughs> vậy còn online kìa em thấy nó bùm không thấy nó bùm không thì con bớt nó bùm không tại dạ, như mấy hôm thì sếp may bán khải vẫn là may mắn 12 rồi nè không gì thay đổi nè đó từ đầu server đến giờ luôn biết bao nhiêu siêu phẩm ở may mắn 12 này đấy ba ba ba ba em lấy chín bơ tơ con con năm độc cho nó chết kìa em bơ tơ năm độc đây ké cái mi đừng ké em ra được nó mới nó cường sát ông mi một cái gì cái dòng phục hồi giữa chân nữa Để một chết, một chết lóc lên mất thời gian Rồi bùa đây Thấy chưa, cậu gian này một đống <laughs> nói thằng giang lái cặp rửa ra chặt cái cây cho bot chạy ra khải đúng rồi anh tầm này chạy chặt con bot chạy ra mới đánh được nó kẹt luôn cái góc rồi kẹt luôn góc rồi nó hơi lâu rồi nè 50 k ơi em ơi Ủa lên đèn lên đèn lên đèn Bùa đó anh nói về bùa nãy đó Nói gì bùa Này thổ là nó lao hơi lâu Con này nữa còn con nữa hả Con này nữa xong rồi đi đánh 20 con boss xanh rồi 20 con xanh làm 10 phút nữa xong Dưới kia nó vừa mớm rồi nha Chắc con này đây quả là mặt thịt Ừ mớm là cái này ngon tí nữa gần chết là ông, cậu văn khải bảo ông gần chết là tách auto nha tách auto hai thiên đi nha khi nào khải bảo gần chết đã máu vàng rồi máu vàng rồi anh em ủng hộ một like ủng hộ chơi anh em ơi không có auto thì tí nữa boss lần chết thì kéo nó chạy ra chỗ khác là được kéo bạc thì chạy ra chỗ khác là được có khu vực ban nhưng mà không có tác dụng anh ơi không không săn boss được trong khu vực ban ok tí nữa bán cho cậu giang võ long tịch còn uh, à, cuốn tờ kinh cho nha một cuốn tờ kinh cho nha một cuốn bám cũng cho nha xe bên này cũng không có săn boss sát thủ hả khải có có phi vũ ơi có phi ơi nhưng mà boss sát thủ tầm này không còn giá trị em ơi săn không được gì á mà anh khả thích con trai hay đàn ông vậy <laughs> vãi thiệt hỏi câu ngớ ngẩn vãi sao thích con trai đàn ông em lý do lý do là tại sao rồi cố lên vài đam nữa cố lên gì vậy nên nó nó đau quá chữ Ủa nó chuẩn đâu nha Em còn mana bung ra mana anh gái em Bung mana ơi Bung mana ơi Ngày mười hết mana hết hết máu bung rồi Nó hết bom rồi Rồi ok Đây làm đây Rồi dứt đủ quá Trong ngày mười bom máu nè Mà đứng góc này là đánh thốn quá Đứng tay như nó tốn máu tốn máu quá chưa bóp mít nữa rồi cứ đam lên khi nào anh bấm ngừng, ngừng. đam lên không đi chưa đâu boss tự hồi máu chứ cái này mà không đánh được là boss hồi máu anh nè boss tự hồi máu á rồi máu đỏ từ từ bình tĩnh cứ đam đây đam nhiệt tình đây ok hello này mới vô nha chúc anh em xem like vui vẻ anh em ơi anh em đang xem nhập like ủng hộ mạnh anh em ơi vừa rồi được uh, một võ lâm một tịch hai tay thì cân rồi em ơi à, sang bot này khá sẽ tiếp tục sang 20 con lệnh bài bot xanh nha em 20 lệnh bài bot xanh nữa sang video nha ở lần này là bắt 35 rồi lần này là bắt 35 sang bot rồi anh em ủng hộ mạnh like chia sẻ thì ờ, khải thấy cái like của anh em hơn 100 like thì khải sẽ cố gắng tiếp tục ra bắt 36 nha em nói chung có cái động lực của anh em thì mình mới tiếp tục đầu tư này nọ sang cho anh em xem như vui nè lâu còn lâu đúng giờ thấy còn lâu lắm Video này thì Khả sẽ up lại trên kênh Anh em nào chưa xem thì có thể ghé xem nè Còn ai xem rồi thì lúc up lên thì anh em có thể ghé cho một like là được nha anh Ai xem rồi thì thôi nha anh Tại vì mình sẽ up lại cho những anh em khác chưa xem được hôm ngày hôm nay á Thì anh em đó có thể xem lại Rồi ngừng đam đi uh, cậu Giang ơi Cho hai thứ yên di chuyển đi Cho hai thứ yên ra ngồi đi dẫn hai tiếng riết nó ngồi đây khả cánh bắn cho hạt này nên nút này dẫn hai tiếng nó ngồi đây cậu giang ơi ok về thành đây gần chết rồi có kiếm vỏ là một tịch ai đổi nhạc độ Hello Kim Khang Lê nha em ơi Anh qua sửa mới br thôi em ơi Anh vẫn chơi bên này mà Đưa ảnh Lâm chân Lâm Khánh Chi lên đáy lấy mình bánh Ngày gì anh Khải lai cho nó chậm hơn 20 giây Đi hoạt động các kiểu cho đỡ mọi người biết trước anh Ok ok em ơi Vừa đi chơi về tiền không có lại bị cơ động tốn Nó xin tiền uống nước mất 50 ngàn <laughs> Mất 50 ngàn Bớt này khi là mốm không khải Không anh em ơi Chắc chắn sẽ có đồ nè một và lâm tịnh hai tiền kinh Rồi đồ xanh Chứ còn đen quá thì chỉ có thiết là hán Đó chắc chắn là có đồ Khi nào đen lắm thì thiết là hán thôi nè Rồi cắn bắn hả 1, 2, 3, 4, 5 Full bắn anh em ơi Rồi full bắn rồi Hưng nó không có bùa thời gian chuyển động nữa sao thấy chậm dữ ta Con này ngậm tem vàng là sao mà đánh lâu dữ ta Thổ nữa chứ, thổ lâu lên đam nè Thổ lâu lên đam vài đấy Trời, đánh muốn gãy đau luôn nè Còn chút máu đánh nãy giờ gãy đào luôn không có vô bùa nhá hưng hưng bùa đâu ta má thiếu bùa này mời không có bùa luôn á lâu quá phải có bùa thời gian chống động nữa thì nó mới nhanh thôi được khải lấy em đọc khải bùa thời gian động đi hưng không cần bùa đâu đến đưa em đọc anh bùa thời gian động cho anh lệ không thời gian động lâu quá vô thời gian động này đợi vô thời gian động này khác liền anh em chuẩn bị coi vô thời gian động này gian độc khải bên này mát luôn thời gian động này bùa này bùa này rồi sửa ra trời ơi trưởng năm độc chết rồi trưởng ngày mười chết rồi thôi xong đủ xanh ngày mười của tôi bom anh em ơi à, lâu quá này chua quá chết tôi chết tôi à, ngày mười chết rồi ra lại trời ơi đâu thôi xong Má chết luôn thì yên rồi Uống quá má không Rồi mau trắng rồi đấy Có bùa lại lên được đẹp lại nè Này đánh lâu không có bùa Nhảy đâm lầu lách Rồi lâm tiền lâm tiền Bữa tờ vô Chuẩn bị lâm đô, chuẩn bị lâm đô Em ơi, trắng chữ rồi, chấn chữ rồi. Gì đây, đừng vào đây. Hào long tịch đây hồi nãy con đầu tiên là một quả long tịch một tại thì kinh luôn nè một con một đầu tiên luôn nè một long tịch một tại thì kinh luôn nè đầu tiên ấy biết con này như thế nào đây tránh máu rồi nè tránh máu mình không lên đam nổi xong con này khải sang tiếp 20 con lên bài boss xanh nha xong con này khải sang tiếp tục 20 con lên bài boss xanh nha đỡ bên đường thiên rồi ra bà lan người quốc thôi lên đam lắm cố gắng kiếm bộ long tịch tại kênh nữa đẹp anh em ơi là lời thò chảy máu mà không chết được đâu gì đây có gì đây nhưng không có rồi rớt rồi em ơi không có gì luôn đen rồi đen rồi không có lông tịch không tay tôi kết luôn nha tính ra được hai con đầu ba con sâu không có gì con sâu toàn rác thôi em ơi mít mít mít toàn tộc mít toàn tộc đâu tưởng ra hai con đầu ngon lành lời nè ba con sâu đánh liên tiếp không có cái gì luôn à không phải không có gì luôn toàn ráp thôi đây là phương tóc toàn ráp thôi rồi còn gì nữa không xì kiếp lôi sắt rồi không có gì em ơi anh được ờ, ba uh, con đầu rồi, anh được hai con đầu rồi, không sao không có gì Cậu gian giao dịch này sẽ ờ, cho ông này một cuốn một, một cuốn tại kinh Và bán một lòng một bộ lòng tịch tại kinh Cho ông này một cuốn Này ông, ông cho mình hai con bot nè Cho ông lại một cuốn đấy Coi như là bù hai con bot đấy Rồi cái này thì ban cho tôi là coi Lấy rẻ thôi một kim rưỡi thôi Và lòng tịnh kim tại kinh đang nhung xu Ban khải uh, Ban khải một k năm Ban khải một kim năm là dạ, được đúng rồi đó kim rưỡi một bộ quá rẻ luôn một anh em xu ban đi rồi tiếp tục đi uh, đi về ban hiện đánh bot lên là bạn này ban khải 105 k là được ban đi rồi về ba lan đánh bot này em ơi tất cả chúng ta sẽ quay về con bot lên bài bot sun hai chục con nha nam di chuyển không cái con này không cần quá tửu nè lúc này con đầu tiên khả nào kén quá tử đâu chủ yếu mấy con sâu thôi lúc này chỉ sang vào một tật tại tứ cân thôi còn uh, lần này đi sang boss xanh mới tìm siêu phẩm rồi nè còn cái này là không có siêu phẩm đâu cái này chỉ là sang vào một tật tại tứ cân thôi nè nhiều anh em cứ nghĩ là siêu phẩm không có tại vì khả sang còn mấy con đó thì cả trăm con rồi không có siêu phẩm đâu chỉ có lần ba boss xanh thì mới có siêu phẩm rồi là đồ trang sức các kiểu đều mà bán ạ đã nhận cho nương ca bán này là gậy trường sinh gậy trường sơn chứ đầu này là võng trường sơn à, được rồi ấy mình quên đổi kia là chút mình quên đổi kia là tới mình đổi cái uh, ờ, hồ lô à tao cũng đổi mình bán đơn nói chung là full nước bánh rồi nè xếp bánh 12 là full nước bánh không thiếu gì giờ chỉ đợi nhân phẩm thôi chọn ra chuyện đó là khỏi nói nè hôm trước server mình cũng ra một gia truyền thổ mắt ọp 19 kháng băng 18 mắt pin các kiểu à, bán được là 5 triệu mấy nè và hiện tại à, cao thủ phong ca đang sở hữu anh phong ca trong bang mình đang sở hữu anh đang mua lại à, vừa rồi anh mua lại chỉ có ba ba triệu rưỡi thôi quá ngon kháng cả 19 thổ rồi chỉ bán con đi dứt thôi rồi hai chục con anh em rồi đánh chứ con tí tí xong rồi có tiền vạn chưa rồi ok giao tiền vạn hai chục con thì còn 200 vạn thôi mấy hôm là làm con rương 40 con thì con rương đánh tầm này gồm không có nhiều nè anh Vinh ba bốn ạc được vài cái phải mua thêm mua thêm được ít thằng Bon chưa ngủ luôn rồi Cổ Còn lại chứ có cái siêu phẩm chứ Ừ có cái phẩm chứ Siêu phẩm là ở đây Di khả vô bờ tờ Go À siêu phẩm mà để lấy ra siêu phẩm Reset đã qua 12 giờ Và bắt đầu đến giờ hành đạo 20 con lệnh bài bot. Bắt này bắt 35 rồi nha anh em ơi Anh em xem cho ủng hộ Khải hơn 100 like Khải sẽ có động viên uh, có tinh thần ờ, anh em đồng viên có tinh thần tiếp tục đeo đeo bắt mới nha ôi ôi nó bắt đông vậy <laughs> thôi mà đi gấp mình anh em đâu đông quá đông <laughs> thôi xuống gấp mình thôi đông quá xuống gấp mình rồi đánh rồi góc nào góc dưới rồi ờ xuống góc dưới góc mình rồi ok đến vị trí rồi em ơi cho anh em đọc đi thả thiên vô góc đứng rồi rồi em đọc đâu ok anh chân đứng này thiên này nghe mì vô rồi ok thả bot khui hạng một hai ba lâm tiền khui hạng kim, kim thử đen Hiện tại anh em đọc không có anh em đọc bùa. Anh anh vũ đợi anh em đọc bùa ăn ra nó bút giùm em ơi. Anh em đọc... À, hả? Anh anh với anh anh với đọc đánh riêng hả? Anh riêng anh riêng. Nem độc này chỉ em độc trưởng thôi nè, nhưng mà phụ cũng được, nó không nó không nhanh mình bùa, bùa nữa nhanh hơn. 3 40 k luôn này khá là nhanh đấy. Có những thủy chén ờ, của người cho em nhá Ok. À cái người bắn này, cái người bắn này. Ôi mày nhận thị cháu muốn mua chưa có xài lấy gì lấy gì cho em <laughs> chưa xài lấy gì cho ừ. biết có ra hay không đây nè biết có gà hay không đây chứ đủ mình xin vậy thôi chứ biết có gà không rồi năm đồng ngừng tưởng như người dùng cái dòng chén của phương dễ gà lắm rồi nhiệt đô có gà đầy là anh ấy bán có tiền Trời, ra đời nói làm gì đúng, đúng, đúng, đúng, đúng không ừ. ở góc của dưới anh cái góc mà cái, cái cầu mà đi xuống đó anh cầu cuối cùng anh ơi ừ anh mà tìm ra được nó mới đẳng cấp đúng không anh tìm ra được nó mới đẳng cấp rồi bỏ phi tốc này lật qua cho nó nuốt cho anh lẹ nè rồi con à, con gì đây con kim đầu tiên chết nè coi con kim đầu tiên chết có gì đây rồi đó tìm ra một đồng gấp bùi anh ơi đúng rồi bùa đây bùa âm thú lấy bùa kháng băng là được rồi xong còn mấy bùa kháng kháng tất cả là xong chưa anh em mấy mấy con đầu tiên thôi anh em ơi giờ bắt đầu cũng chuẩn bị nhặt này nhặt đồ này nhặt đồ trời ơi trời ơi mớ đồ à, qua này thả bot tiếp giờ mọc mọc mọc mọc theo xe vô trong nhóm đứng luôn này vô gấp cái đứng này đừng đứng này chạy xuống dưới tiếp không ôi đã nói chạy vô góc chỗ anh em đứng cái này đứng một mình anh chi không hiểu ý mà làm gì đúng không rồi ok đứng ngoài tụi quá nó theo quá nó theo anh mà công rồi con kim chết nè ai có đứng im câu đó tự động tự động quá nó bù xuống góc dưới à, ngon lành cành đào rồi bù em đây ok anh đây rồi về bỏ đồ về bỏ đồ gọi được như là anh em bỏ đồ bỏ đồ đồ sát thương 11 rồi nón này cho anh em mà em ai sai tạo được nè số đồ hồi kim được đúng một cây uh, à, vũ khí nè ôi đây là cũng ngon á dây chuyền sinh khí dây chuyền được bội đồ à cho 40 lộn người rồi à lộn người lộn rồi ra làm đồ á làm đồ nè dặn rồi dặn rồi cái chip à, à. rồi chip rồi chết nữa hả ok chết chết nữa chết nữa rồi lại là tiếp này sót đi chưa bói một kia bỏng này à, gì tiếp rồi chưa kịp bói mấy kia luôn nè à, đứng yên mà thôi đâu gì đâu bóng cho cái bóng độc sắc 29 đầu xanh đó luôn hay gì ừ. gắn lôi 19 ngập bội kim ngập bội 20 à nhận hầu 23 trời ừ tiêu làm sao trời ok làm đồ à con bung mười lộn ngựa ấy lầm lầm à. lầm lầm lồng ngựa đồ tiếp tục thả bot còn uh, ờ, 12 con Tiếp tục Bùa vô đời Đúng rồi đứng trong đó bùa để kéo nó vô Rồi em về bỏ tiếp rồi ừ, Thôi đỡ mấy cái kia đổi chân sức luôn nè Để chỉ chập rương 13 40 Bóng này lái chúng ta sốt hết quá Thổ shop chóp đi chọn nó không thổ nữa nè Là lưng kim Kim này tí là mình làm phôi này Khả năng tìm phôi kim Ok đi ép đi ép nó hiện tên anh em ơi hai cây vũ khí mà không có gì một cây sát thương cây độc sắc nữa hồi bốt chết á ấy tiền bán tiền bán à, bố chết rồi okay. đồ nhanh chết rồi ra ra lấy đồ á à? chết bố chết rồi bố nhanh chết quá ra làm đồ làm đồ làm đồ ôi chết không lấy được bạch con xe quá được được được dẫn theo được được cứ thoải mái dạ. hai lần chẳng như chuyện vật phẩm quá xa đậu xanh Má, <laughs> nhận cái giá trị không làm được trời chết tôi rồi không quá xa trời má kẹt hai góc này chi nhỏ vậy một phẩm với chuyện không làm được luôn em ơi góc này sợ rồi góc này lần sau không dám ra nha cho cái độc sát này độc sát cho áo số đù hai món kia không làm được ta áo vậy chạy ra luôn rồi nè tìm khách tìm khách một cái lụm ơi không lụm được một khoảng quá xa chết tôi rồi má nhỏ dữ rồi mất hai cá luôn rồi không nhặt được nè má cho diện không nhặt bội uống gương gốc gấp này sai lầm quá tiếp tục như đây từ từ đó em đi ờ, không mà đi ép hiện tình nè nó no. Trời cây độc sắc 35 80 sinh lực 150 Ôi ngon ngon được phôi được phôi Được phôi Ngọc bội 520 Nhẫn <laughs> Chà nhẫn 520 Má 40 có tiền Tiếc cái ngọc bội này, này. Tiếc cái gia truyền này Chống 40 Được cái nhẫn 23 thôi Được cái nhẫn 23 thôi nè Nhẫn 23 cái gì chơi đường môn dòng một mang được Rồi để mình tên ngã tên tiếp này mà Còn khoảng chục con mới công Thả nhanh quá mấy công nó không nhặt được đồ đó giờ đi ép thiên tinh cho nó rộng rương rồi đã này làm phôi này làm phôi này đó hai phôi không kinh công được không kinh công được lấy kinh công mấy pháp lấy tiền giá lấy kinh công mấy pháp không được này mà gấp nọ ra vào khối vip lúc nãy có người xanh rồi nè có băng khác xanh rồi nè không hết rồi chi rồi kim kim vô kim tinh hai ok man được ngon mười ba mười sáu toàn sinh khí không ôi đồ nhẫn chậm 30 rồi 40 cả tiền rồi nè trời cái này cho xe này cho xe à, lực lực kim tinh máy này ôi kim tinh ba ngón. ngon đồ lời lời có lời có lời kim tinh ba lời trời gì một dòng một rồi trời 520 nội lực cao nội lực này đã làm phôi nó có đi làm phôi thiếu tra vô luôn bỏ đi đồ đầy nè ô hiện tên hai nữa ngon hai hai ngon ngon nó cứ mà vô hai cục đó là ngon trời cái gia truyền tiếp quá xấu vô luôn vô luôn đợi chi vô luôn vô luôn vô luôn nó mà nhảy nhiều b dung một một <laughs> một nhận này cho c Đồ, nhẫn này là 4, 40 à. là bán được 4 năm kim anh em 30 tiếc quá còn, còn 30 nhiêu 30 thì vài trăm xu <laughs> Thôi, được vứt ra phôi ra xe đã Rồi, sẽ tiếp tục boss này Vũ đợi ra buồn em gái mình vũ đợi ơi 1, 2, 3 Rồi, vô bua Vô bua Rồi, vô bua đây Rồi, tiếp tục anh em ơi Đừng mất cái phôi một viên uh, ờ, phục viên lô bốt vô bằng tổ thiết yên á tự động vô tự động vô tự động vô gấp đó tự động vô đúng rồi tự động được mấy cái phôi ép đồ rồi này mày cũng không có gì hết bỗng lục các kia rồi đợi nhận tự động nó lọt vô rồi xem đó con thử con thử không nó quê ha do nó đánh xe tí nữa nó qua ôi ôi ôi ôi ôi bại bại bại bại bại bại bại u xanh mẹ tí nữa nó quấn chết mày tí luôn rồi tí mất bộ may mắn tí mất bộ may mắn đậu xanh góc này là đánh tăng 5 năm với nó luôn nè nên là thiên nó rất là dở mất máu rồi đó nó dùng cục rồi thấy chưa với cục anh nè với việc ờ, đợi nó chót thôi bù đi vũ đợi ơi à, ok Nhật đô Thổ, thổ, thổ là gì đây? Thổ này, dây chuyền thổ đây Ờ, nhẫn dây Nhẫn dây chuyền Hai nhẫn ok Được Hai nhẫn một chuyền được Dì Hợp lý của nó Tiếp tục, ba con cuối Thả luôn nha anh em, thả cho anh tự động nó gom xuống dưới luôn này ba con cuối mộc mộc thổ cũng được ờ đứng góc đó rồi tự động qua tự động qua góc lên đầu đi đâu không đi cũng được không sao một ngọc bội ừ, cũng được bội à, không trong thổ này à, con kia nó tự động chết rồi thổ với chiên một nó món rồi xuống đây góc dưới này vũ được ơi dưới này không mua được á, mua được cừu sáng em đọc em này thôi từ từ để em cừu sát con ẹc này này cừu sát ẹc con lôn em này anh ơi ẹc duy khải cái min này thấy không rồi cừu sát đây em vô em đứng rồi anh anh anh bùa thôi em vô góc này là anh bùa được hết bùa vô con à, bùa con lôn em á bùa ơi được không má thả chống lúc này không dính đúng không không dính được đúng không để một tí à đúng ngày góc này không không dính được rồi mà không sao thiên vẫn đem được đem chàng sàn dưới rồi sàn dưới bùi được sàn quá này mà không vô được đến góc này đứng rồi không vô được không vô được góc này ê <laughs> xuống người chém đồ như thiệt không rồi à, bùa lại thấy được chưa anh ơi bùa vô con bùa em ấy bùa vô con con lôn á không dính được nhưng mà không sao góc này thì nhiên thả nó đứng thả một góc luôn em nó không chạy nổi luôn em anh em thả đam máu không <laughs> khó là khó con thổ thôi con thổ thôi Đấy. bó đồ bó đồ bó hai nhận rồi bó hai nhận với giá truyền anh em thời gian rảnh khai chơi về bó đồ này đi đây bó đồ Trời. ơi nó làm phôi được đấy số lượng trăm hai mấy được đấy nó số lượng trăm hai mốt rồi như đây Trời nhận thấy họ 4 Ngọc bội 13 40 Trời ơi lại cho dạ, chuyện vâng. nữa Đu 40 chót được cái nhẫn này có tiền luôn em Sao nó không phải là nhẫn ta Tính ra nhẫn khó ra dưới ta Giờ là nhẫn Giờ là nhẫn Giờ là nhẫn ha Trời ơi Trời nỗ lực cao luôn Là làm phôi luôn Phôi luôn chứ làm Không không đi đi đi đi Ép hiện tinh luôn phôi chi phí Ép mẹ hiện tinh À cái này nó là khả năng là hiện tinh hai nha à, đẹp gơ luôn nè dòng keo lên dòng keo lên là hiệu tinh ba ba đi hai một một ba nhiều dòng là có một đó rồi cái đó định làm phôi mà ba cái phôi sinh lực 130 mấy 140 đầy nè em có đầy mở luôn má tính ra hai cái gia truyền chón 40 rồi cái đó phải nhẫn là bán tiền không nha bán được kim kim hơn ấy, tại vì nhận chống 40 không có nha anh em từ đầu server chỉ có một mình nhận của phong ca với nhận khải thôi hai nhận đó thôi không có nhận nào hơn nữa phong ca chuyển qua cho anh, anh, bon này không có nhận nào chống 40 rồi phải nhận đồ đồ đừng nói không nhận được đồ góc này nó chết luôn á đúng không ba con cuối cùng này em ơi trời vô đam kìa vô đam kìa thấy máu chạy sướng thì là không có buồn mà đứng yên một chỗ nè đứng yên một chỗ nó dùng đam vũ khí trời ơi mộng ra vũ khí chết tôi rồi à. không có trang sức nè còn thủ cuối cùng à, con thủ cuối cùng ra truyền kháng cả đi ngại nữa tầm này mà còn ngại nữa <laughs> tầm này mà ngại nữa nè kháng cả nào để chuyện đi ừ, ừ. trời ơi thổ mà toàn vũ khí người ta rồi hết rồi anh em ơi rút anh nhiêu rồi rút rút rút Tông Hơn... ra còn ngại em hai cái ha Vậy dạ, sốt Nón sinh lực cao này nha Trời Trời sự lắm lôi Sắp thương cao vòng 1 Sốt Kháng băng 21 này phôi Sát thương Không có gì hết Sốt Sốt Kháng lôi 17 Trời ơi toàn rác thôi em ơi Kháng lôi 4 Ok toàn rác thôi em ơi chung là bắt 35 này thất bại nè, không thu được gì luôn thu được rồi à, coi ờ, được rồi tính thu được một long mật tịch một tài kinh được một kim năm một kim năm và thu được hai dương tình hai là 800 xu hai kim ờ, hai kim hai kim ba một dương tình ba 600 xu hai kim chín hai dương một này 500 xu đi được ba kim tư ba kim tư mà bay bao nhiêu tiền đây năm lần bài bot kia là năm cái lần bài là hai kim hai kim hai kia mà được uh, một quả long tập kinh cũng như là hồi vốn còn hai chục lần bài boss này nhiều hai chục lần bài boss này thường thì thấy có bốn đặc biệt thôi bốn đặc biệt là khoảng kim bốn con đặc biệt khoảng hai kim 16 thường 16 thường cho 200 xu một cái 16 thường nhân cho 200 xu trời lỗ lỗ lỗ lôi lồn <laughs> ừ, lỗ anh em ơi thu được ba kim mới thôi mà chi phí hết này nọ gần uh, bảy kim lốn nữa nè mày lốn nữa lốn nữa lốn một nữa nè lốn một nữa chung là lần tranh boss này lỗ không lời được lỗ một nửa tiền nè mày không lời được nha rồi anh em xem video bắt ờ, này thì ờ, đừng ờ, đừng quên cho bắt 35 này hơn 100 like cái gì cố gắng Khải sẽ tiếp tục ra những video tiếp theo anh em ơi ok chúc anh em xem video vui vẻ nha lỗ lỗ lỗ lỗ đỡ cái ô ok toàn bộ xếp đây ok anh em anh em có góp ý thì mình làm nữa nè logo này là logo bang nè này là logo bang áo Đó. ok chưa hợp lý nhỉ đây đó sân bách 35 nói chung là lỗ nè khả đầu tư hết khoảng 7 kim hơn mà thu lại cái ba kim rưỡi lỗ nha và duyên hiện tinh với lại à, một cuốn tại hai cuốn tại kênh một vào lá một tịch rồi